đấng pháp mà vương vô thường ba có chẳng ai bằng người thầy dạy khắp trời à, người xa lành à, chúng à, bốn loài quý y chọn một niềm mới dứt sạch nghiệp chúng ma sinh à, tính à, thường à, rộng là đạo cảm thông không tiên tri minh hẳn túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn nhất thiết cung kinh nhất tâm kinh lễ a chi a tâm a định a lễ a phật a thiên a danh sưng a cát tường vương ở ờ, cõi quang thắng phương đông cùng chư phật ở ờ, khắp pháp giới tâm đảnh lễ ơi phật bảo nguyện trí nghiêm quang âm từ tài vương cõi diệu bảo phương đông cùng chư phật ở khắp pháp giới chỉ tâm ma đảnh lễ phật kiếm sắc bảo pháp ở giới chỉ tâm mà đành ngã lễ a phật a pháp ma đành a lễ pháp ma phật sâu màu trắng gì hơn già dạ phàm đi châu du giáo các nương đến thành quả nghiêm ở nghị dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vĩ đại thủy nguyện chúng sinh trong cõi 要带着。 để với chính kiến và dần dần họ tu 我。 Dược Sư à, hôm nay tụng đến đây, thỉnh đại chúng mở về à, cuối kinh để chúng ta tiếp tục tụng kinh, à, tụng phần nghi thức còn lại. Sa ba chẳng ngờ được lâu dài sớm liễu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 các chúng sinh trong nạn nghiệp này được quay về nương tựa tam bảo tu theo chân à, pháp nguyện cho tổ quốc khang ninh thái bình thịnh vượng đất nước đẹp giàu dân tộc trung kiên tri đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc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 hồi hướng cho chúng chư thiên chư thần hộ trì cho Phật Pháp cùng các chúng hộ trì cho các Phật tử tu tập được tăng phước tăng duyên có thêm ngoại lực tăng trưởng công đức bồ đề cầu vô thượng đạo phổ nguyện à, phước ban tất cả đức độ quân sinh Phật Pháp tình nhưng tam độ dứt na sạch nhà Nam Mô Phật na Bồn na Sư Thích Ca Mâu Ni con phu cộng đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới căn chúng sinh thầy đều thể nhầm vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não nguyện đường chi tuệ thật sáng ngời